một đêm bước chân về gác nhậu chợt nhớ đo hoa tường vi bàn tay ngắt hoa từ phố nọ giờ đây đã quên vườn xưa một hôm bước qua thành phố lạ thành phố đã đi ngủ chưa đời ta có khi tua lá cỏ ngồi hát ca rất tự do nhiều khi bóng như trẻ nhớ nhà từ những phố khuya tôi về ngày xuân bước chân người rất nhẹ mùa xuân đã qua bao giờ nhiều đêm thấy ta là thác đổ tình ra có khi còn nghe một hôm bước chân về giữa chợ chưa thấy vui như trẻ thơ đời ta có khi là đốm lửa một hôm nhóm trong vườn khuya vừa khuya đó hoa nào mới nở đời tôi có ai vừa qua nhiều khi thấy trong mình nấm mộ tôi nghĩ quanh đây hồn như đời ta hết mang điều mới lạ tôi đã sống gió tơ lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia một hôm bước chân về giữa trưa chưa thấy vui như trẻ thơ đời ta có khi là đốm lửa một hôm nhóm trong vườn khuya vườn khuya đó hoa nào mới nở đời ta có ai vừa qua nhiều khi thấy trong nghìn nấm mộ tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ tôi đã sống ra đời lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới là tôi đã sớm ra đời lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang lối khấn nhỏ bỏ tôi